một bàn đồ ăn gồm có bánh cá này đây là bánh tát bánh của chị là vị uh, bánh đúng không không của chị là vị sữa chua <laughs> còn bánh của em là vị sô cô la ờ, ờ, và hai trứng quận xúc tích nữa đó ngoài ra thì ngoài ra thì chúng mình có gọi thêm cả một bánh à, trứng non bánh trứng gà non trứng sô cô la ừ. quán cũng quán cũng khá là nhỏ ấy với cả là cũng đông nên là bọn mình đã ra cái ờ, khu gần đấy bọn mình ngồi cho thoải mái hơn bây giờ thời gian khá lâu rồi chúng mình sẽ ăn luôn đây kem đang bị chảy hết rồi vậy thế là... ăn luôn đi ạ <laughs> cái kem này như kiểu là kem tươi ấy, nên là nó cũng khá là nhanh chảy. đó bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn đây với mọi người ừ. ngon lạnh ạ <laughs> em rất là lạnh mọi người ạ chị nghĩ là chị phải uh, cắm thì dễ một chiếc kem này thì có oh. một chiếc bản Oreo uh, kẹo mắc ngây đúng không? Ừ. và một chiếc que sô cô la nữa cảm nhận của mình thì thấy khá là ngon cũng rất đáng để thử cái vỏ ngoài ấy nó giòn giòn rất tốt nhưng mà ở ừ, trong thì nó vẫn giữ được cái độ mềm dai dai xong rồi kiểu cái kem ấy lạnh lạnh ấy ăn ngon cực nếu mà mình ăn lúc mà vừa mới làm xong ấy kiểu ở ngoài thì nóng bên trong thì lạnh ấy. <laughs> ngon ngon nhưng mà chờ khá là lâu mọi người ạ tại vì quán hôm nay cũng đông ấy với cạo có mỗi hai người làm thôi hình như là anh chị ừ, hai vợ chồng hay sao ấy lâu chị chủ khá là cute ừ. dễ thương lắm mọi người kem <laughs> ở đây ấy, thì được cái là vị ngọt rất là vừa phải mình thấy là cái sữa chua này nó còn có một cái vị nó hơi chua chua hơn cái um, sữa chua vinamilk ở ngoài cảm giác nó hơi giống kiểu sữa chua bao gì ấy đó ăn ngon lắm mà cái phần bánh này cũng không bị uh, ngọt quá đâu nó rất là thơm thơm mùi bơ các thứ ấy ôi cái lúc mà vừa mới đi vào trong quán ấy ngửi mùi thơm nhở thơm lắm luôn đi ngửi ngửi kiểu đã muốn ăn rồi ấy <laughs> nói chung là bây giờ bánh mọi người mua thì nên là ăn luôn ừ. mua phát là ăn luôn ấy thì nó chạy ngon bây giờ bọn mình để khá là lâu rồi em bánh hơi bị ỉu nhưng mà ừ. vẫn rất là vẫn rất là ngon thứ nhất là cái bánh này này ăn nóng thì nó sẽ giữ được độ giòn sau đấy là thứ hai là lúc mà kem nữa ấy, nó kiểu lạnh lạnh xong rồi để lâu nó không bị chảy ra đây này mình bị chảy hết kem ra rồi mọi người thì thử một miếng của em nào em còn muốn thử vị uh, sữa chua của chị không đấy là marshmallow ấy ừ. ui ui mũi sô cô la thơm của cái mọi người ạ hơi chua thật nhưng mà ừ. vẫn nhưng mà chị thích cái vị chua kiểu như này em thì em lại không biết ăn vị sữa chua em lại chỉ thích có vị sô cô la sô cô la của em thơm nhở nó kiểu cái bột sô cô la thật luôn ấy mà nó rất là đặc ấy mọi người nên chọn vị này ạ ừ. mà nó không bị ngọt quá rồi nó vẫn có một chút đắng đắng ấy ngon cái sữa chua này mình cũng khá là ưng bạn nào mà thích ăn kiểu vị nó hơi chua chua một xíu ấy thì sẽ thích cái này ừ. được ấy theo thì chúng mình sẽ ăn tiếp theo thì chúng mình sẽ ăn thử bánh trứng gà non ở, ở đây, đây thì chúng mình chọn vị sô cô la ở. đây có ba vị là vị uh, matcha sô cô la và vị trứng hống đó là mình đã chọn một mọi sô cô la trời ơi nó kiểu nó cũng bị nguội rồi ấy, nên là nó hơi teo lại một chút đấy mọi người thơm do mình vừa ăn cái bánh táo thì nó ăn bánh này cảm thấy hơi nhạt đúng không ừ. cũng thấy là nó hơi nhạt một chút với cả là do là ừ, cũng để lâu ấy nó bị hơi nguội một chút rồi nên là cái lớp vỏ nó không được giòn nữa với cả mình thấy là cái bánh này nó bị hơi dày á hơi dày như này thì ăn nó sẽ không được giòn cho lắm đổi lại thì bên trong nó rất là dai mềm nữa <laughs> nhưng mà nhá có một cái điều chị rất là thắc mắc về bánh trứng gà non là không biết bánh trứng gà non là bánh hình trứng gà non hay là làm từ quả trứng ừ. gà non <laughs> em có thắc mắc đấy không có chị, theo như chị biết thì là bánh trứng gà non này này à, là một loại bánh của Hồng Kông một loại bánh ờ, đường phố ấy, kiểu một đồ ăn đường phố rất là nổi tiếng phổ biến ở Hồng Kông xong dần dần thì ờ, nó sẽ du nhập sang các nước ấy. Nam mấy năm nay thì bắt đầu rộ ở Việt Nam em thấy hơi cao để em mua khá là đông bánh ừ. bánh này mà ăn với cái kem thì chắc là sẽ ngon hơn đúng cảm giác cái um, bột này nó cũng giống như cái bột của cái bánh cá vừa nãy ấy, mọi người kiểu từ ờ, bột mì này trứng này sữa đó kiểu như thế không nó cũng ngậy ngậy thơm thơm nhưng mà hơi nhạt một chút họ là cái cổ hình của chúng mình mình nghĩ là bánh này nên ăn nóng ok chị thấy là ở đây còn à, có cả bánh tát nữa bánh tát là ờ, bánh mới người bán ừ. nên là hôm nay bọn mình cũng gọi thử luôn một set này một set thì gồm có 4 cái nhưng mà nếu các bạn không ăn hết thì cũng, cũng có thể à, gọi hai cái nhá. Ở đây người ta bán hộp hai cái là chủ à, chị chủ bảo là ở đây thì có hai loại, loại thường và loại đặc biệt. Loại đặc biệt thì bên trong cũng có nhân. nè hôm nay bọn mình đã gọi à, một set bốn cái đặc biệt. Đó. Set đặc uh, cái đặc biệt này thì như là 15 000 cái thì phải. Đó. Trong này thì có các vị mình thấy là có hai vị thì mình đoán được là <laughs> được rắc trà xanh với cả sô cô la còn đâu hai vị kia thì <laughs> không không mình đoán được đâu <laughs> chắc là cái này chắc là việt quất đấy chị là việt quất ờ, màu tím à, còn cái này mình không biết ăn thử đi chị ăn thử cái việt quất nha em ăn thử cái gì Chocolate Chocolate Ui là món yêu thích của mình mọi người ạ Bánh vẫn còn rất là ấm và nóng ấy mọi người ạ Tại vì cái lúc mà bọn mình ờ, đặt thì chị sẽ cho vào lò vi sóng để ờ, quay lại quay lại cho nó nóng Ui cái lúc mà Ở đây cái... lúc, lúc đầu mà để lên đùi chị ấy Xong Bị kiểu giáp đúng không? luôn <laughs> Ở đây có một cái đặc điểm chung là cái gì người ta cũng sẽ cho marshmallow vào Marshmallow nghĩ là nhân đặc biệt thì là ở, ở chị bảo ở trong có nhân thì là nhân marshmallow này đó cái vị trứng rất là thơm ấy ừ, thơm cực mọi người cầm cẩn thận nhá ở dưới nó nó bị chảy dầu ở dưới ấy xin mời vô vô <laughs> <laughs> phải có vị việt quất trong này ừ. cái vị việt quất này của chị ngon cực kiểu cái nhân việt quất ấy nó rất là thơm ấy xong rồi cái lớp ở dưới này là một cái lớp trứng này mọi người ạ lớp trứng béo ngậy. đó bánh này thì cũng có vị ngọt hơn so với hai cái bánh còn lại cảm giác ăn nó vừa miệng hơn ấy đặc biệt nha cái vỏ ngàn lớp này này nó giòn á giòn tan luôn trời ơi ngon bánh này xuất sắc quá mọi người nhưng mà do là quay hơi lâu hay sao ấy nó bị chảy hết cái dầu xuống ấy. không chị thích ăn nóng như này cái này không phải là dầu đâu em ạ đây là trứng trứng à ừ đây là nhân nhân kiểu nhân custard ấy ừ. em muốn ăn thử cái này cho, đây bỏ. ra non. đúng không à? kiểu vị nho ấy nó nó như kiểu cái kẹo nho ấy ngon à. ừ, bánh các vị người ta còn rót cả cái piso ở bên dưới mọi người ừ đúng rồi có một cái lớp piso này nhưng mà cái mắt mascalo kiểu hơi lâu ấy nè, nó hơi chảy chảy rồi nó không được lắm em không biết ăn được gì <laughs> em đang không biết ăn kiểu gì để hết cả vào luôn hết cả vào luôn <laughs> quay ra ngoài kia ừ. và đây là món cuối cùng của chúng mình là món trứng cuộn xúc xích đó món này thì ra đầu tiên luôn nhưng mà à, món này cũng là món em mong đợi nhất từ đầu đến bây giờ ờ, nhưng mà <laughs> đến bây giờ thì nó đã bị nguội mất rồi <laughs> Ôi cái lúc mà nhìn nhìn kiểu đổ nhìn. Ừ. trứng vào xong rồi nó ờ, chị có thấy nó nó nó kiểu nó trồi lên ấy ừ. nhìn đích ờ. mắt cái mắt nhỉ nếu như mà nói theo kiểu um, nghệ sĩ nhân dân di nến thì nó là trứng cuộn xúc xích này có vị như trứng và xúc xích <laughs> đúng đúng không nghe nó rất là vô lý nhưng mà cái vị của nó như thế mọi người ạ nó là trứng và xúc xích nước việt trộn vào với nhau ừ. nhưng mà ăn nó cũng khá là nó rất đơn giản nhưng mà em thấy rất ngon ừ ăn vị khá vừa không bị mặn như là quán nhỉ? tuy là hai cái nguyên liệu nó rất là đơn giản nên cách chế biến nó cũng rất đơn giản đấy nhưng mà nó hòa quyện vào với nhau và có một cái cách làm ngon ngon rất hợp lý ôi đặc biệt là cái sốt á thích ăn kiểu cái sốt cái sốt vàng vàng ấy ngon nó sốt mà à. em em đang không biết cắn tiếp bởi vì <laughs> cái sốt bằng vàng ấy nó hơi giống cái sốt mình tạt ở trong doki đúng ừ. mà em sợ nó hơi sốt thì em không đặt cho vào nó hơi giống giống cái sốt đấy ui thực sự luôn đấy nhưng không mà cả. nhà khá bắt mắt ừ kiểu nhìn cái nhìn cái công đoạn so người ta làm ấy làm cho mình muốn ăn ấy so với rán bình thường thì là em mọi người sẽ ừ, thích ăn, ăn hơn hơn nhìn nó nó miệng ừ. <laughs> nhìn nhìn kiểu nhìn kiểu cái này ấy nhìn bị uh, nghĩ đến cái kem chanh của khi đấy cái kem dài dài <laughs> không biết <laughs> nhưng mà nó kiểu nó cũng là nó cũng là cái que que như này này à. đấy nhưng mà cái này nó bị nguội rồi nên là ăn nó cũng không được được cái vị ngon như lúc ban đầu ăn mà em thấy nó ngon hơn miệng cho rất là nhiều tiếp xúc ừ. tổng kết lại nhá tổng kết lại à, bữa ngày hôm nay nhà tiệm cá thử nói một hai ba xem là có chừng đồ ăn với nhau nhá nói đồ ăn ngon nhất nhá ừ. một hai ba à, trứng cá thế là mỗi người một khẩu vị của mọi người ạ mình thấy là bánh cá ở à, đây thì khá là ngon khá là hợp khẩu vị mình ăn nó cũng lạ miệng đấy đấy là mình cũng rất là thích trứng quận mình thấy tuy là hai cái um, trứng hai quận cái... trứng quận quy tuy trứng quận thì tuy là hai nguyên liệu ờ, khá đơn giản và dễ tìm cách làm cũng đơn giản nhưng mà ăn cũng khá là vừa miệng mình ăn thì mình thấy rất là ok hoặc là em cũng đang cảm thấy đói <laughs> ngoài ra thì ờ, mình thấy cái bánh tát trứng mà vị uh, việt quất cũng rất là ngon nữa mọi người nên thử nha còn đâu um, bánh trứng gà non thì uh, do không hợp khẩu vị với chúng mình làm và do là mình để quá lâu ừ. nên là ừ, cái chất lượng của bánh nó cũng không được uh, ngon cái lúc mà nóng hổi kiểu không được ưng cho lắm ờ, ấy. thì uh, <coughs> tổng kết lại thì nói chung là cũng khá là ok đáng cũng đáng để thử mình thấy là bánh ở đây khá là ok đáng để thử và mọi người uh, muốn ăn thử thì có thể uh, đến quán để mua và thử xem là hôm nay trải nghiệm của chúng mình có giống với mọi người không Còn có tên là tiệm cá ở số 9 ngõ 38 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội đó. À, Nhưng mà em thấy thì quán nó hơi là ừ. Quán hơi nhỏ ấy Nếu mà mọi người đi đông thì nên mua về Tại vì ở quán không có nhiều được chỗ để ngồi Chả Cả cả đang dịch nữa ừ. Và